Nếu ông hổ thẹn với lòng, tại sao không nhân cơ hội này xuất binh giúp đỡ? Ông cũng có thể kết liễu ân quán quan với Cao Hướng Thiện. Cao Hướng Thiện, cấu kết với rất nhiều thế lực trong triều. Hắn từng cảnh cáo tôi, nội trong ba ngày, nếu hắn không thể sống mà rời khỏi trấn quan hiện, đồng minh của hắn sẽ thượng thư triều đình. Tới lúc đó, không phải chu di cửu tộc, cũng là chém đầu cả nhà. Chiêu này của Cao Hướng Thiện thật là độc ác. Nếu tướng quân mạo hiểm xuất binh có lẽ sẽ gửi đi cả dân phụ Sẽ càng có nhiều người vô tội bị hại hơn Đại tỷ Tại sao ông trời lại đối với chúng ta như vậy Tại sao Người mà chúng ta thương yêu Cuối cùng đều trở thành kẻ địch của chúng ta Không thể nào dạ. Yên nhiên dạ. Mùi còn có ta Còn có cặp đệ Ba chúng ta Cùng một bạn Cùng một lòng dạ. tỷ dù sao ông ấy Cũng nuôi mùa mười mấy năm Cậu xin tỷ Chừa lại con đường sống cho ông ấy Ta hứa với muội Đa tạ ơn không biết của hai người Hôm nay giữ lại mạng này Đợi tới khi trừ đi tên ác nhân cao hướng thiện Ta tự biết tạ tội Vậy bây giờ ông có dự tính gì Xuất binh vậy dân phủ làm sao đi? Mấy ngày nay Tôi đã sắp xếp ổn thỏa chuyện đó rồi Chỉ đợi hôm nay nói ra sự thật Tôi cũng chết không hối tiếc dạ. Yên nhiên Cha không xứng làm cha của con Đại tỷ Bây giờ chủ yếu nhất là phải tìm được sư phụ tỷ Cứu người quan trọng giết chết hắn Là sự từ biệt cuối cùng của ta Ta từ đâu đến Thì bắt đầu từ chỗ đó Ta biết rồi Sư phụ ta nhất định ở trên cầu nộ hàng Ở ngoài trấn Ở đây mà lần đầu tiên cao hướng thiện giết chết bà ấy Mùa chắc chắn Mùa chắc chắn Không thể nào Ờ, Cao thiếu gia Báo cáo tướng quân Theo lời căn dặn của ông Binh mã đã tập hợp xong Đang đợi chỉ lệnh của ông Sáng sớm thì cha đã chuẩn bị xuất binh rồi sao dạ. Yên nhiên Cái bây giờ cha có thể làm được Chính là không làm công thất vọng nữa Sư gia Lệnh binh xuất phát Cầu nộ hà ngoài trấn quan hiển Mối thù giết cha Tôi sẽ từ từ tính với ông Đại tỷ đi cứu người trước đi Cứu người quan trọng Lúc nãy tôi thấy Cao Thiếu Gia từ đây chạy ra ngoài Không thể xảy ra chuyện gì chứ Tiêu rồi Cao Quỳnh nhất định đã nghe được chuyện chúng ta nói Phúc soái Làm sao đây Sư gia Lập tức xuất phát Dạ Đi Đi Không thể nào tránh ra Người của tôi, người của tôi Cướp ngựa cướp ngựa Cái ai không cướp ngựa quá nhỉ Cha Ngừng tay đi Con đã nhớ hết rồi Con đã nhớ gì chứ Mau rời khỏi chỗ này Cha Đừng làm sát vô tội nữa Con đã biết hết rồi Con biết cái gì Là người đàn bà này muốn dồn cha vào chỗ chết Là ẩn quán giang hồ của cha và ả Con đừng xa già Cha Mặc kệ lúc trước đã xảy ra chuyện gì Mặc kệ cha có giết con trai của bà ấy hay không Mặc kệ cha có phải Đông Phương bất hối hay không Tất cả cũng đã qua rồi Cha vẫn là cha của con Không Không phải à. cha giết con trai của ả à. Là cha ả à? Không phải cha Con à Sao con ngốc quá vậy Lạ đã bắt cóc con Bây giờ là à. ân quán cá nhân của cha dạ Bọn ta phải tự giải quyết Cha Đông Phương bất hối Ta từng Ta từng vì ông Mà làm kẻ địch với dạng vật Là cha bà quyết định kết cục của ngày hôm nay Năm đó Cha ta biết ta đã có cốt nhục với ông Thì đã quyết định tha thứ cho ông và ta Còn muốn truyền tiệt kỹ của lãnh môn cho ông Không Bà hiểu lầm ông ấy tha thứ cho ta Thật sao ông ấy đã thiết kế cạm bẫy từ sớm Khiến ta mất công Vậy thì ông phải hạ độc thủ với ông ấy sao Nếu không phải cha bà đối với ta như vậy Cũng không có ta ngày hôm nay Nhưng mà nhưng con của chúng ta là vô tội Đủ rồi Đủ rồi Đừng nói nữa Đừng nói nữa Cha Hai người đang nói gì vậy Không có Số một hai người đang nói gì vậy Đây là ý gì hả Xoáy Nhi Cao Hướng Thiện Ta mệnh lệnh cho ông bỏ xuống binh khí Lập tức đầu hàng Dân Trung Thanh Người dám phái binh đến thảo phạt ta Cao Hướng Thiện Tướng quân nhà ta không có gì Là không dám Đối với loại ác nhân như ngươi Bọn ta quyết không mềm lòng Cung tinh thủ Ta đến tới năm Cùng nhau bắn tên Dạ Một Ai dám ra tay Con rể của dân tướng quân ở đây Cha dạ. Hai Cho dân Trung Thanh đến gặp ta Hắn không dám à Ba Đợi đã Sư gia Tôi có thể nói mấy câu với cha tôi không Cha Cha đừng chấp mê bất ngộ nữa Xóa nhi Những gì cha làm Đều là gì con Sau này con sẽ hiểu nỗi khổ của cha Cha Cha tỉnh lại đi Cha từng giết bao nhiêu người Trên tay từng dính bao nhiêu máu tanh Tất cả đã đủ rồi cha Con không cần gì cả Con chỉ cần một gia đình Một gia đình có cha Có mẹ của con Nhưng mà cha Cha từng cười với con lúc nào Mỗi lần lúc cha gặp con Thì đều quan cho con một đống ngân phiếu Sau đó thì biến mất Một ngày Hai ngày Một tháng Hai tháng Con cũng sắp quên đi cha có hình dạng thế nào rồi Cha Đây chính là cuộc sống mà cha muốn con sống sao Không Không xóa nhi Xóa nhi à Cha không phải như vậy Cha không phải như vậy Cha gì con có thể từ bỏ tất cả Cha hãy tỉnh lại đi Bốn ngươi nghe rõ đây Nếu ai dám đụng vào con trai ta Ta sẽ máu rửa trấn quan hỷ Cha Cha Nếu cha vẫn chấp mê bất ngộ Con sẽ chết cho cha xem Con đừng làm bậy Đừng Đừng làm vậy Chuẩn bị Xóa nhi đừng qua đây Xoáy Nhi đừng mà Đừng qua đây mà Xoáy Nhi đừng Đừng mà con Ở đó ở đó Xoáy Nhi đừng Cha Tại sao cha lại như vậy Suốt cuộc là tại sao Xoáy Nhi Xoáy Nhi Quả gì Bút xóa Yên nhiên nguy hiểm Bắn tên Nguy hiểm còn phải đi cứu Quỳnh ấy Cho tôi qua đó Đừng qua đó, nguy hiểm lắm nó là con ruột của bà đó Cha Cha Buông ra Yên nhiên Ngừng tay Lập tức ngừng tay Ông nói lại lần nữa đi Nó là Con của bà và tôi soái Phúc soái Huynh không sao chứ Bảo vệ tiểu thư Mau xoay Con của mẹ Phúc xoay Phúc xoay soát Không sao đâu, không sao đâu vâng, Thánh chỉ tới, Phụng Thiên thừa giận hoàng đế chiếu giết Dân trung thanh phạm tội khi quân Chậm niệm tình ngày đó lập công Miễn đi tội chết Tước đi tất cả quan chức tước vị Gián làm thường dân Mãi mãi không được vào kinh Khâm thử Tội thần lãnh chỉ Ngô hoàng dạng tuế Dạng tuế dạng doạn tế Tôi nói dân đại nhân Sao ông lại làm vậy chứ Chuyện xưa tích cũ Người khác đều đem giấu trong lòng Ông thì tốt rồi Tự xin hoàng thượng trừng phạt Hoàng thượng cũng rất khó làm May là hoàng thượng niệm tình cũ Căn nhà này dẫn thưởng cho các người Tạ công công Còn có chuyện Xin công công Sau khi về kinh nói vài lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng Nói đi Chuyện gì à? Năm đó cả nhà của sở đại tướng quân chết thảm Tôi thật không nhẫn tâm Đêm ngủ không yên Khẩn xin Hoàng thượng Truy phong danh hiệu cho sở tướng quân Để an ủi dông linh của ông ấy trên trời Dân trung thanh ông Cũng giờ phút này rồi Ông vẫn muốn làm giá y cho người ta Được rồi Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng Cái gọi là mưu sự tại người Thành sự tại trời Tôi sẽ cố hết sức Công công đi thông thả Sư gia Tiễn ông ấy đi Ông chủ lưu ừ, Lưu đại ca Ông sốt ruột cái gì chứ Lại không phải chưa từng gặp con trai Hưng phấn như vậy Nó cũng phải Nhưng tôi sốt ruột tới nỗi Tay cũng đổ mồ hôi rồi <laughs> Nào Mẹ Về rồi à, về rồi à Ông mong mời người ta ngồi đi ờ. ừ. Mời ngồi, mời ngồi Tam Lục Cũng đến rồi Đừng đứng đó nữa Đi thôi Đi thôi Đi Đi Tam Lục Chà Chà có thể gọi con là Tam Lục không Tam Lục Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của con Mẹ cũng đã không hận nữa rồi con cũng đừng hận ông ấy nữa Phải phải phải Trí nhớ của Tam Lục kém lắm Đã quên sạch sẽ chuyện này rồi Quỳ xuống Quỳ xuống Cha chưa từng làm cha con ngày nào Không xứng nhận một quỳ này Ông đợi ngày này đã lâu lắm rồi mà Ông cho Tam Lục khấu đầu với ông Gọi ông một tiếng cha đi Tam Lục Phụ thân đại nhân tại thượng Xin nhận của hài nhi Một lạy Vậy sau này cặp đệ nhà ta Không phải cũng được xưng là Lưu Phu Nhân sao Mẹ Đầu mẹ có vấn đề sao Con mắc cỡ cái gì chứ Tâm tư của hai đứa nhỏ này Tào Thiên Tiêu ta biết hết rồi Tam Lục Lại Kim Đại Nương của con luôn đi Coi như nhận thân nhân của đệ đệ quá cố của con Không được đâu Đứa nhỏ chịu nhận tổ quy tông Đây là hạnh phúc của cả nhà chúng ta Thật sự rất hạnh phúc Nào mau đứng lên đi con Đứng lên hằng cửu Cha có lỗi với con Tủ trang lưu gia Đã thành quá khứ Cha chỉ để lại một món đồ cho con Bí phương chế rượu tổ truyền của lưu gia Không có lọt vào tay người khác Cuối cùng cha Có thể cho đời sau của lưu gia rồi <laughs> Trấn quan hỷ May là có một nguồn nước tốt Tôi đã đi thử dùng lão gia rồi Ngọt ngào thanh mát Rất thích hợp để ủ rượu Có nguồn nước Có bí phương Chỉ thiếu à, Không thiếu gì cả Tứ hải tiêu cục chúng ta Không phải là một nơi tốt sao Mau dậy thì đã giúp cho người ngoài rồi Mẹ à Lưu phu nhân à? con đó Con trai Xem ra gia nghiệp của chúng ta Phải nhờ con phát dương quan đại Chỉ cần cha chịu dạy dỗ hàng cưỡng Hàng cưỡng Nhất định cố gắng hết sức Cha Cha Cha tìm con dạ. Yên Nhi dạ, Con còn không chịu tha thứ cho cha sao dạ. Cha Con và đại tỷ Tiểu muội đã buông xuôi hận thù này từ sớm Quan quan tương báo chừng nào dứt Huống chi Cha lại thượng thư hoàng thượng Xin từ chức quan Còn truy phong danh hiệu cho cha con Ba tỷ muội chúng con Thật sự rất cảm kích Yên Nhi Vậy cha cầu xin con Có thể đừng rời khỏi cha mẹ không Cha Cha yên tâm đi dạ, Yên Nhi sẽ làm hết hiếu đạo của mình Lão gia Xin ông hãy cho tiểu thư một chút thời gian Được Được Mụn nhỏ ờ. Thiếu gia nhà ngươi sao rồi Đa tạ tướng quân Đa tạ tướng quân chiếu cố Sau khi lãnh đại nương tự phế võ công sức khỏe yếu đuối Thông qua điều dưỡng bây giờ đã khỏe nhiều rồi Thiếu gia nhà tôi cũng luôn ở bên cạnh hầu hạ Nhưng mà nhưng mà cái gì Nhưng mà thiếu gia nhà tôi Không chịu gặp dân yên tiểu thơ Yên nhi Con phải cho Phúc soái một chút thời gian Trải qua biến cố của đời người Cái nó gánh chịu khẳng định nhiều hơn con Con hiểu rồi Huynh ấy không thể đối diện với con Cũng giống như con vẫn chưa thể đối diện tất cả Ba tỷ muội con đều là người hiểu lý lẽ Cũng chưa từng vì cao hướng thiện mà quán trách Phúc soái Sẽ có một ngày Phúc soái hiểu ra thôi Chỉ là cực thân cho con rồi Y nhi Cha thực sự có lỗi với con Đi Mẹ Có đỡ chút nào không Đỡ à? nhiều rồi Đỡ nhiều thì tốt Nào Để mẹ Nhìn con cho thật kỹ Mẹ à Cho con nè Đây là thư mà cha con để lại cho con Cha con soái con cha cả đời cha làm đủ chuyện ác tạo nghiệt vô số chết cũng không đủ để bù đắp những tội lỗi của cha dày dò đau khổ cha quyết định phân tán gia sản sau đó trút bỏ tất cả phiền não xuất gia làm tăng đốt đèn lễ phật xin phật từ bi phổ độ nửa đời còn lại Lãnh Mai là mẹ ruột của con Hy vọng con hầu hạ bà ấy thật tốt Để bà ấy hưởng phúc của con cháu Tất cả mọi việc ở trên thế gian Nếu đều lấy yêu Hay hận để quyết đoán thì sẽ đơn giản hơn nhiều Nhưng trong yêu lại có hận Trong hận có yêu Yêu hận tương liên Mẹ Mẹ có thể tha thứ cho cha không Phúc soái Kiếp này mẹ có thể gặp lại con Thì cảm thấy cái gì cũng đáng Nghe mẹ đi Đừng làm khổ dân yên Và bản thân con nữa Con không có lỗi Dân yên cũng không có lỗi Đừng phụ lòng ông trời Đã ban tình duyên này cho hai đứa Cái này là của đại tỷ sở quyệt Cái này của tỷ Cái này là của muội. Đồ này ta sợ là không dùng được Phúc soái sẽ không đến thành thân với ta đâu Mùi nhìn mọi người vui vẻ là được rồi Nhị tỷ Tỷ đừng chán nản như vậy Bụng nhọt đã đi thông báo với Phúc soái rồi Sao Phúc soái nỡ để một mình tỷ đỡ ở đây chứ Tỷ yên tâm Cách của muội nhất định hữu dụng Tiêu cục tứ hải có tin vui Trước giờ ta chưa từng nghĩ Bà tỷ muội chúng ta có thể đoàn viên 吉弟，你快点来看看，谁来找你了？啊Cặp đệ, cặp đệ Con mau ra đây xem đi Ai đến tìm con nè Nikolai sao Quynh lại đến đây vậy Chuyện như vậy sao tôi có thể bỏ lỡ chứ Quynh chạy đi đâu vậy Quynh có biết là thời gian này chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện không Chuyện thú vị quả thật là kinh thiên động địa không quỷ thần Cô cũng không biết đâu Trên đường đi tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện bi thảm Tôi tìm trả Tìm rất vất vả Vậy sao Vậy Quynh có tìm được không Dì Thiên Tiêu Dì Thiên Tiêu Trở về trở về trở về Trước khi thành thân là không được gặp tân nương tử Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa Không tốt lành đâu Dì Thiên Tiêu con muốn nói Tả Phi biến mất rồi Cái gì Không xong rồi không xong rồi Mẹ Chuyện gì vậy Sao sở nguyệt của nương cũng không có ở trong phòng Hai đứa này bị sao vậy Hôm nay là ngày đại hỷ mà Lão La Mau đi tìm hai người họ về đây đi Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa mà Đi đi đi đừng nhìn nữa mà Dân tướng quân Mẹ Yên nhi Hôm nay là ngày đại hỷ của con Cho dù thế nào Mẹ cũng phải đến thăm Dạ. Mẹ dạ, Mẹ đừng buồn nữa dạ, Con nói cái gì Con nói Mẹ Hôm nay là ngày đại hỷ của con Mẹ đừng buồn nữa Tiểu thơ Mau về phòng trang điểm đi Đừng làm trễ giờ lành Cha Mẹ Vậy con vào trong trước nha Được Nào Mời vào trong Mời vào trong Dân tướng Quân mời Chúc mừng chúc mừng chúc mừng Chúc mừng Đệ à Không xong rồi Ổi ra đi, ổi ra đi, ổi ra đi Ổi ra đây đi mà Mày làm gì vậy Con đói lắm mà, ăn chút không được sao, không được ăn Cái này là bỏ dưới giường để cầu tốt lành đó Đậu phộng chính là sớm sinh quyết tử Mẹ Không nhìn thấy, không nhìn thấy Không được nói với người khác đó Không không không, không nói đâu Ông trời ơi, không nhìn thấy, không nhìn thấy Tiểu thơ Cô thật là đẹp Hôm nay cô là tân nương đẹp nhất đó Phúc soái muội cầu xin huynh Hôm nay huynh nhất định phải đến Nhất định phải đến Phúc soái còn không đi nữa Sẽ không còn cơ hội nữa Còn có yêu dân yên không Nếu con yêu nó Thì phải nắm vững hạnh phúc của hai đứa Đừng để con và dân yên Phải hối tiếc cả đời Mẹ Con sợ không xứng với cổ Yêu Có thể quá giải tất cả bao gồm thù hận. Dạ. Mẹ, con biết rồi. Phúc soái con trai ngoan của mẹ Sở Nguyệt Mùi vất giả khổ sở mới tìm được cặp đệ về dân yên Mùi nở rời khỏi họ Rời khỏi mọi người thật sao Dĩ nhiên là không nở rồi Thất lạc nhiều năm Vừa mới đoàn tụ Thì đã phân ly rồi May là chúng ta đều có hạnh phúc thuộc về mình Mùi tạm thời có thể yên tâm Vậy mùi thật sự quyết định đi tìm sư phụ mùi sao Trải qua nhiều chuyện như vậy Mùi hiểu cảm nhận của sư phụ bây giờ Bà ấy là sư phụ mùi dạ, Cũng là mẹ của mùi Bà ấy cần mùi Mùi phải đi tìm bà ấy Ở bên bà ấy Ta hiểu rồi Vậy còn Huynh Có dự định gì Đi theo muội Đến cùng trời cuối đất Không hối hận sao một dạng năm Không hối hận Không thể đợi nữa Giờ lành đã tới rồi Bắt đầu đi, bắt đầu đi Mau lên, mau lên Phải đó Qua giờ lành thì không tốt đâu Phải đó, phải đó Vậy chúng ta bắt đầu Bắt đầu từ hôm nay Tiêu cục Tứ Hải Chính thức đổi tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Tự Hay Hay Hay Lưu danh tôi và con trai Mở lại tử nghiệp của Trấn Quan Hiển Làm ra hàng tử Càng thơm càng nồng cho mọi người thưởng thức Hay Hay lắm Hay lắm Dân yên Mũi còn tưởng Huynh sẽ không đến nữa Dân yên Cả đời ta Sẽ không bỏ lỡ muội nữa đâu Tam lục huynh Làm huynh đợi lâu rồi Thật ngại quá Tôi biết huynh sẽ không lâm trận thoái lui đâu Trái tim của các người cũng bị thần cú biết bắn trúng Định sẵn là phải ở bên nhau Cái gì Bị tên bắn trúng Nicolasi Ngày vui như vậy Sao huynh lại trụ chúng tôi chứ Không đâu không đâu Thần khiêu biết là thần tình yêu ở phương Tây Mũi tên của ông ấy là hạnh phúc nhất nhất Tôi cũng đang nghĩ Chừng nào ông ấy mới có thể bắn một mũi tên ngay trái tim của tôi Không sao Chuyện này cứ giao cho tôi làm cho Cặp đè à, mua được quát lác nữa Chuyện này là phải nói đến chuyện duyên phận Sư phụ Tây Dương của tôi ơi Sau này cũng đừng đi khắp nơi tìm trà nữa à, Mau tìm một duyên phận tốt ở Trung Quốc Tìm một người vợ tốt ở Trung Quốc đi Không tìm trà, tìm duyên phận Duyên phận mà cô nói đang ở đâu Dẫn tôi đi gặp đi <laughs> Cười gì chứ Tả Phi và đại tỷ còn chưa xuất hiện Còn như một bộ đồ Làm sao đây Ta thấy hay là vì Thiên Tiêu và La Thúc Mượn ngày lành tháng tốt này Mọi người cùng nhau Phải đó Hai người tọa nguyện cho mấy đứa nhỏ đi Phải đó phải đó Tôi thấy chọn ngày chi bằng nhầm ngày Hôm nay đi Phải đó hôm nay đi Mùi làm sao nói được Mùi nói đi Đợi à, đã Chỗ này hình như có người có ý kiến Tôi không có ý kiến dạ. Không có ý ờ, kiến dạ, Được không có ý kiến Mọi người tiếp tục tiếp tục dạ. Báo cáo tôi à. tôi có ý kiến Tôi có ý kiến Chuyện của tôi và Tiểu Ma qua xin mọi người làm chủ cho chúng tôi Mụn nhọt Bây giờ tôi giao Tiểu Ma qua mà tôi thương nhất cho cậu Cậu phải đối xử tốt với nó Nếu cậu ăn hiếp nó Tất cả chúng tôi đều không tha cho cậu đâu Không đâu không đâu Cảm ơn gia đình cô nương Cảm ơn mọi người Tôi sẽ cúc cung vì mọi người Mọi người xem đây hình như là thư mà Sở Nguyệt và Tả Phi để lại Xin tha thứ cho chúng tôi không từ mà biệt Tôi và Tả Phi chúc mọi người hạnh phúc, vui vẻ Tin rằng không lâu sau Chúng ta sẽ đoàn viên gặp lại nhau Sở n g 赵月、黛、tỷ，Tả 塔飞、i trang，bọn tôi ở đây đợi hai người. Hai người nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc. Có biết không? Hạnh phúc, hạnh phúc. 我从第一眼见就被你吸引上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定今生就无缘了吗？为什么？ 无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云野和娘一样的背影。吉利，吉利，吉利，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说。吉利，吉利，福顺，我求求你。 不要这样子惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！不是，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念背叛了师母。你承我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你，我也要你只喜欢我。 生啊是要早生贵子，老天爷没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你。楚月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你浪迹天涯。